ta, pai na duhita paina buena ka pusu phaji masane nya hesu. To buena se huyo masane buena mene khama sajo nya. Aya hesu khu ti ta duhita chinya hi pitra masa kao a. ro ka pu mu kao a. Tiro ka pusu a. Tamahari nia tiro re. Tamaha ni tự sư. Độ sơn ni khama sajo na ni re musatina mene. Ni sinito hesu to buena ne. Toani sinitu chitsioro masabas te dosculiro once ni ya uatirole. Bueriro. Yimascule wastino to kototalirole mure natamai. tamai. Wastino se tirole duscurus tirara. Yimascule to nya chu ya papu bora bakadio de tiro. Awaro sapotuatire. Ahik Ahi ku mubuinale wastinole kwabio dustimai. Jua duhti pajita tina se kwabio masenarema tinone. Ni jaua Jesure. Tuanichi tioro Jesu once ni atinane. Ne jure wasko tuera masa. Joa biaripa masana bue mahaje. No puru joaripa jure masakari bobokari. Tiore nata gajure. Ni a Jesús. Tuanichi tioa mastino tokodotarirore Jesús kai nata. t i n a b i c h n ñ u no m u a s t i n o se mamá muatarirore. Yapapu tokakasu tunu destrechu yoa. Ayoa sapotu aba. No puro yoaripa mastino tokototariro. h i h a r i ariro. Ni s i n i t tu a j e s u s se tobuskirore. Mi ariro k a h i r o putatiro mastino tokototariro hira. A kototaro payutari mastino se tirore bichakapu kopu kure koa wahama. ahi kemu jua masih masi ku sare ku doga nia to bukuro hesure tuani chi thioro onse nia hesu do sia hiro baro me jua masi ku ni hari me jure jure me wasko tua chenyi no kwa makan hi pitiare jua phanyu masi na ne jua do basaro nia hesu tuani chi ta wa ma wa me taliro bukuro onse ni sanyiro kwa me ne wasko tua ha chứ mà cú tôi đã chứ như cứ giữ đấy cho tàu cả mưa này giữ nó nó mà cú tôi tàu sẽ nia tiro ahiro masa phaji tina khapu mukata ti khama chu chinyi no hesu mastiro le o se ni thutia mơ tu ku tu tiera riro thu tu tiera riro ariro le để tariro vihaga a viha ke tiro le phari ture kari boi thiga nia hesu nó chi như mastino sanyiruku Wama wama talore yapa pu doka kasu tonu destere chijoa viha. Toa viha chu wama wama taliro yariari rojoaro sewa. Tiro yaria vara. Ni mama sa phaju. Tiani pachita Jesus se tomamo karenya tiro le wakoa. Toa wako chu waka tiro se. Baro Jesus khu wu pu sa su chu toboina tiro le onse ni sinitunya. Do se na san se mastinole kwavio masinrari meteotuche. Ni sinit tina. Ariro baro mastinole kwavio duana kwamakere tuara sinino kamana masane. Anjo duana che duro kamana masane kwamakere sinina tana. Ni jitia Jesús tinale.